Chan Thea, vẫn là Chan Thea. Dứt điểm. Khá nguy hiểm tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ U22 Campuchia. Vẫn là một cú dứt điểm từ tuyến này. Người ghi bàn đó là số 16 Kirina. Liên tiếp là những tình huống va chạm. Galantes 1 cho cao thủ U23 Philippines. Quá bất ngờ. Trợ lý số 2 là ông Jeong Sung người Hàn Quốc và trọng tài thứ tư cũng là người Hàn Quốc ông Kim Hee Gun. Như vậy là trận đấu bắt đầu trong hiệp thi đấu đầu tiên thì uh, các cầu thủ chủ nhà Campuchia sẽ trong trang phục màu xanh quen thuộc bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Với dàng xếp đá phạt không thành công của các cầu thủ U22 Campuchia rất cầu kỳ đá hay Debet Bugat Pena Trong khi đó thì huấn luyện viên Tetsuke Honda và Ryu Hirose vẫn bố trí sơ đồ 4-3-3 cho các học trò của mình và bàn ra rất kịp thời của Rang Li Heng ở vòng một trong trận đấu gặp cao thủ Timor Leste thì Linehan cũng đã có một lần lao ra vòng cấm. Rồi, phạt góc cho U23 Philippines, những câu trả lời của đội khách. Tiếp câu chuyện của thủ thành Rang Lihen. Ông Nasaruddin Muhammad đã có những nhắc nhở với cao thủ hai bên. Những xô sát tinh thần máu lửa của U22 Campuchia trong trận đấu này là không phải bàn cãi rồi. họ đang được tiếp lửa rất nhiều Galantet Galantet đã để mất bóng Chantea tốc độ của Chantea hai đánh hai vẫn là Chantea rất nhanh không được rồi Chantea phải đối đầu với Rublico trong tình huống vừa rồi và anh sẽ không thể vượt qua được cầu thủ bên phía U22 Philippines Rubico là cầu thủ được đào tạo chất lượng tại châu Âu. Như vậy ở những tình huống phòng ngự 1-1 như thế này sẽ là những tình huống mà Rubico phần nào đó chiếm lợi thế kết của môn bóng đá SEA Games. Không được. Và tấn công khá hay của cao thủ U22 Philippines rất đáng tiếc là số 13 đó là Pena đã không chế bước 1 bị lỗi. Lợi thế, đây là Chanthea, vẫn là Chanthea. Dứt điểm khá nguy hiểm tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ U20 Campuchia vẫn là một những dứt điểm từ tuyến này người ghi bàn đó là số 16 Kirina có thể tính người kiến tạo là Chantea Chantea chính là người động bóng cuối cùng trước khi số 16 Kirina dứt điểm nhưng công bằng mà nói đây là một pha bóng phần nào đó có lỗi của thủ thành Julia Bochon hôm nay thời tiết rất khô giáo với những tiếng đập đất như vừa rồi sẽ không gây cản trở nhiều cho các thủ môn và nếu như quyết đoán hơn trong hướng đẩy bóng thì Julian Bochon hoàn toàn có thể hóa giải pha dứt điểm vừa rồi của Kirina vẫn là cao thủ của Campuchia xử lý hay và gọn gàng của Lim Pison. Rồi là pha không xứng tốt của Bung Trai. Khá hay. Galatet có thể tạt bóng dứt điểm không bầu Rafael Tevez cho rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ bên phía U22 Campuchia không quá rõ ràng Hippie shot đánh đâu bóng đã hơi cao so với đà bóng vào của Chanthea pha vượt của hai tiền đạo cánh bên phía U22 Campuchia người lật bóng đó là tiền đạo cánh trái Lipi Sot và cầu thủ dứt điểm là Chanthea tiền đạo cánh phải đương nhiên sở trường của Chanthea cũng nhịp nhàng Bebet dứt điểm khá trống chảy có thể dứt điểm không không được chưa thể tung ra một pha dứt điểm chung sarada dứt điểm không được đã bị chặn lại bởi một trung vệ bên phía campuchia bugat rất khéo léo vẫn là bugat tevez không được lỗi rồi trung vệ ở chính giữa đó là số 17 Di Mông liên tiếp là những tình huống va chạm những tình huống những hình ảnh quen thuộc ở trong hiệp đầu tiên mà chúng ta đã theo dõi rất mất bình tĩnh từ các cầu thủ trẻ Rõ ràng là trọng tài Muhammad cũng phải có những sự nhắc nhở với những tình huống quyết liệt đến từ các cầu thủ U22 Philippines. Và thẻ vàng đã được rút ra. Ta vừa xem lại tình huống va chạm giữa Galatet và Chanthea. Cần nhìn thấy một Chanthea hay hơn nữa. Không bằng mà nói những đội bóng như là Timor Leste và Philippines là những cơ hội rất tốt để cho Santia có thể thể hiện lỗi của các cầu thủ U23 Campuchia Đây là Galates tạt bóng khá nguy hiểm và tạt bóng lỗi của Galates vô tình đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Ray Lee Hàng Lucas đội bóng của Bugat Bugat không được không phải là một tình dứt điểm ngay quá đáng tiếc và đi bóng là rất hay rồi hơi cầu toàn trong tình huống vừa rồi xem lại pha đi bóng này hoàn toàn có thể tung ra một cú sút chân trái ngay góc sút cũng tương đối rộng rồi Yanora rất nhanh phạm lỗi với Galantes nhưng quá lành nhưng đó là một pha bóng xem được của Rotana vị trí của Julian Bochon trong bóng vừa rồi là tốt 1-1 cho cao thủ U23 Philippines. Quá bất ngờ. Rõ ràng là U22 Campuchia đã chơi tương đối hời hợt và chủ quan trong hiệp thứ hai. Họ không đẩy cao tốc độ để các đội chỉ tìm kiếm thêm bàn thắng và cuối cùng thì hàng phòng ngự của Campuchia đã phải trả giá bằng tình huống đánh đầu của cầu thủ vào sân tay người bên phía U22 Philippines. Xem lại pha bóng này. Người ghi bàn đó là Carino Santico. Quá hay Người kiến tạo đó là Nunes Không có cơ hội cho Redley Heng Như đã nói Campuchia hôm nay gặp phải một đối thủ cứng cựa hơn Và họ đã lộ ra rất nhiều những khuyết điểm Niềm vui là ban huấn luyện của U22 Philippines và huấn luyện viên trưởng Rob Gier